ông nào bà nào mà lỡ mất facebook rồi nhưng mà không biết cái cách này á thì rất là tiếc nha vào cái dấu chấm tròn ở góc trên bên trái của messenger nha các bạn rồi bấm tiếp vào cái số di động nha trời chọn một cái dòng đầu tiên giùm mình luôn nha điền số điện thoại vào đây để facebook gửi mã xác nhận về rồi lấy cái số điện thoại đó đặt lại cái mật khẩu đã bị quên hay là đã bị mất đó